Nếu niệm Phật à, Tâm không thanh tịnh Không bình đẳng Phật hiệu này không thể giảng sanh Cổ nhân nói Hét khô cổ họng chỉ uổng công à, Một ngày niệm mười giảng câu Phật hiệu cũng không thể giảng sanh Phải biết điều này Hai câu này của cổ nhân Có dụng ý rất thâm sâu Là sự cảnh tỉnh Miệng niệm di đà tâm tán loạn Hét khô cổ họng chỉ uổng công Niệm Phật cũng giống như thiền gia gì Khảo nghiệm quý vị Người biết chăng Câu Nam Mô A Di Đà Phật Sáu chữ này rất đơn giản Quý vị biết chăng Người không biết niệm rất nhiều Người không biết niệm là miệng niệm mà vô tâm Vô tâm nghĩa là không có tâm Bồ Đề Chỉ bô bô trên miệng Không có tâm Bồ Đề bao gồm không thật tâm muốn đến thế giới cực lạc Không thật sự muốn thành Phật Nếu không tin Quý vị nói Ở trong dạ. niệm Phật đường này của tôi Bảy ngày tinh tấn Phật thực Bảy ngày đảm bảo quý vị giảng sanh Quý vị xem có người nào dám đến niệm chăng Như vậy dạ, thật đáng sợ Bảy ngày là dạ. chết Như vậy ai dám đến Niệm Phật đường của quý vị tìm không thấy người nào không ai đến cho nên không phải đều là giả ư Niệm Phật đường này của tôi Bảy ngày bảo đảm quý vị Sanh về thế giới cực lạc Được quá tốt Không ai dám đến à, Điều này chứng minh Người niệm Phật Giả rất nhiều Người thật lại ít à, Nếu nói dạ, dạ. niệm Phật đường này của tôi Niệm dạ, Phật bảy ngày chắc chắn được thăng quan phát tài Không biết có bao nhiêu người đến Đều đến Còn nói ở đây niệm Phật bảy ngày sẽ giảng sanh Không có ai đến cả Đây là giả Dạ, Trong tịnh ngữ cư sĩ Hạ Liên Cư dạ, Không ngừng dạy dạ, người khác Niệm Phật là phải chân thành Không được niệm giả à, Trong Giảng sanh yếu tập nói về hai loại tâm Bồ Đề Thứ nhất là Duyên sự Bồ Đề Tâm Đây tức là Hạnh nguyện tâm Bồ Đề Của Mật Thừa Lấy tứ hoàng thể nguyện làm thể Về sự mà nói Ý nghĩa quan trọng nhất của Bồ Đề là giác Nghĩa là giác mà không à, mê Đó chính là Bồ Đề Mê mà à, không giác Bồ Đề không còn nữa Nhưng giác mà không mê khó à, Quy y Phật trong tam quy y Không phát tâm Bồ Đề Quy y ừ. Phật là giả Quy y Phật chính là phát tâm Bồ Đề trong lục tổ đàn kinh Ngài nói Quy y giác Giác mà không mê Quy y chánh Pháp là chánh Chánh trì chánh kiến Chánh mà không tà à, Quy y tịnh Thanh tịnh đó là tăng Lục căn thanh tịnh Không nhiễm chút bụi trần à, Tịnh mà không nhiễm Tam quy y nghĩa là như thế Ta thọ tam quy Mà có thực hành chăng Phải chăng khi khởi tâm động niệm Giác mà không mê Tránh mà không tà Tịnh mà không nhiễm Như vậy nghĩa là thật sự quy y Nếu thọ tam quy y Nhưng vẫn mê hoặc điên đảo Vẫn tà tri tà kiến Vẫn ô nhiễm Đó là giả không phải thật Dạ. Sau dạ, đó quý vị sẽ thật sự giác ngộ Được mấy người học Phật chân chánh Người học Phật rất nhiều Nhưng có mấy người là thật Người giả nhiều, người thật ít Không thể nói không có người thật tâm Người thật tâm có nhưng không nhiều Do đó Phật Pháp mới suy yếu Nếu người thật nhiều Phật Pháp nhất định hưng thịnh